Chào các học sinh, thầy là Lê Hải Trung, giáo viên toán của tolia.vn Tất cả vì tương lai của học sinh Đó là giá trị, là châm ngôn của Tolia mang lại Ở Tolia có tất cả các môn học từ cấp tiểu học cho đến hết lớp 12 Các chương trình ôn thi từ 5 đến 6 Ôn thi lớp 9 đến 10 hệ cơ bản và cả hệ chuyên ôn thi đại học ở Tonia, thầy Lê Hải Trung đã có cái gì? Thầy đã có chuỗi bài giảng hình học lớp 7, cả học kỳ 1, cả học kỳ 2 và toàn bộ chương trình toán 8 đại số hình học. Đặc biệt, thầy đã quay xong khóa toán ôn thi lớp 9 vào lớp 10, các chuyên đề chuyên sâu. Và tiến tới, chắc chắn rồi, thầy Lê Hải Trung sẽ có tất cả các bài giảng từ lớp 6 cho tới lớp 9. Kể cả việc ôn thi từ 5 lên 6, ôn thi vào lớp 10 cả hệ thường, cả hệ chuyên. Các con à, học trực tuyến, học online, các con cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ sử dụng điện thoại, chỉ sử dụng máy tính để nhìn vào màn hình, nghe các thầy cô giảng bài, đúng không? Nhưng ở Tolia, ở chỗ bài giảng của Thầy Lê Trung lại hoàn toàn khác biệt học online, học trực tuyến nhưng chúng ta như học trực tiếp. Các con không hiểu thì sao? Không hiểu, các con có thể xem lại đúng không? Đấy là ưu điểm của online. Nhưng ở Tonia không hiểu, các con có thể hỏi và thầy Lê Hải Trung cùng các anh chị làm biên tập sẽ giải đáp thắc mắc cho các con ngay lập tức. Và một thứ mà chỉ tôi là có. Các con có hệ thống bài tập luyện tập xuyên suốt và được kiểm tra đánh giá thường xuyên. Học phải luyện tập, không chỉ dừng ở xem. Học ở Tolia, học trực tuyến là học thật, chất lượng thật các con ạ. Và nhớ, Tolia luôn là ưu Việt, luôn vì tương lai của học sinh thân yêu. Các con hãy cùng vào web Tolia hoặc đơn giản chỉ cần gõ tolia.vn vào đó với một môi trường giao diện web thân thiện. Các con sẽ tìm được khóa học tương ứng phù hợp với mình. Các con nhé. Chào con, hãy ủng hộ và đón xem chữ bài giảng của thầy Lê Hải Trung cùng thầy cô của tolia.vn. Tất cả vì tương lai học sinh thân yêu.